con của ờ, siro con đầu tiên à, về với chủ rồi em dây đỏ này là sẽ vào ờ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bay ở thành phố Hồ Chí Minh rồi chủ sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh đón cún đó đực đỏ cún 74 ngày rồi đó à, trước khi uh, xe ở bên uh, ship đến đón cún thì uh, quay nó một chút để cho mọi người cùng ngắm một nó bám đang rất là bám chủ hai nữa là nó chưa xích bao giờ ê, ê, ê. khơi phám gì dây xích nó có làm gì em đâu mà em phải cứ phải phản đối làm gì đi ra đây ừ. ok chạy nhảy chơi bời đi à, nhìn cái bộ uh, chân cẳng khung gọng của nó đó có một mình thôi không có ai ờ, có người quay hộ thì mình giữ chó quay thì đẹp đây quay đủ nắng thì mọi người sẽ thấy cái uh, uh, giải uh, giải lông của chúng nó rất là sẫm giải vàng của cho nó rất là sẫm à, tè à, đúng rồi cho ra chủ yếu là có nếu mà có đây gì thì đây đi để để tí uh, uh, vào lồng uh, ờ, vận chuyển cho nó sạch sẽ chứ uh, mới tắm rửa thơm phức rồi để về nhà chủ mới cho nó thơm tho sạch sẽ đấy nhưng mà nếu mà vận chuyển mà mà nó lại bắn ra thì bằng nhau Ờ, cho ra đây nó có vệ sinh vệ sinh đó đây là lần đầu tiên cho con chó ra ngoài đây là lần đầu tiên nhé mọi người nhé mọi người nhìn cái thái độ của con chó những cái con chó ấy, mà cái thần kinh của nó mà nó thần kinh chuẩn của con rốt nó sẽ có một cái độ dạng bước chân ra thì nó một tí thôi là nó có thể là nó quen ngay nó tìm hiểu này kia À, ngồi xuống cái phi lại ngay này Đấy. Thấy không Chỉ cần chủ ngồi xuống là nó sẽ phi lại nằm ngay Quấn chủ Rồi đứng này lại ra tìm hiểu đi Đi ra đây Đúng rồi Ra đấy xem nào, Xem nào, cây cối nó có cái gì nó lạ ừ. Con người Con người là để ý ngay Ừ con người là thái độ ngay để ý quan tâm ngay nó là cho con thôi nhưng mà về nhà mới ấy, là nó chỉ cần về nhà một hai ngày là nó biết hết ai chủ ai người quen à, ai chủ ai người nhà và có động lạ là nó sẽ sủa à, đây xe nó chạy nhiều bụi à nào rửa mặt đây em quay mặt tí quá đẹp dài luôn Sợ. quá đẹp dài luôn đàn chó này là có những con chó có thể nói là có những con chó con này hoàn hảo à, theo ý của mình thì nó là hoàn hảo Đó. Ờ. mọi thứ của nó đều là Ờ, tuyệt vời luôn từ uh, đầu mặt này cho đến uh, khung gọng đến tính cách ừ. hỏng à. đẹp dai để quay mặt tí nào sợi Quá đẹp luôn sợi Đó đây thằng đỏ này là thằng đầu tiên ờ, về nhà mới à, tiếp theo nữa thì còn một thằng ở xa nữa là thằng dây đen thằng dây đen thì sẽ về buôn mê thuật tính cách của cái đàn này thì nó tương đồng thôi à, con nào cũng là đại ca cả đợt này thì nó đã bắt đầu nó bước vào một cái đợt thay lông nó dụng đang bắt đầu bước vào cái đợt dụng cái lớp lông đẹp đi bắt đầu mọc lông dài hóng hóng người đi à có đi cùng với ờ, hai anh đấy không à. có đi cùng với hai anh đấy không thôi lại chơi tiếp đi giờ chỗ chơi rộng rãi rồi hai uh, xe máy đã đi là chúng ta có chỗ chơi rộng rãi thoải mái được sáng ừ. lượn quanh chân chủ Đàn này thì ờ, hiện tại bây giờ đến hiện tại bây giờ là còn ờ, em ờ, đực dây hồng vẫn đang tìm chủ. Có mấy người hỏi rồi đấy nhưng mà à, cái con hồng ấy thì mình muốn ưu, ưu tiên để nó lại ở miền Bắc. Hai con Bắc, hai con Nam. Đàn có bốn con đực. Mình để lại nó ở miền Bắc hoặc là là là, là có thể là các tỉnh miền Trung ở đây là lần đầu tiên con chó được ra ngoài nhé lần đầu tiên luôn lần đầu tiên được ra ngoài biết một cái chỗ lạ Đó. thái độ của nó nó có một cái độ đề phòng với các cái thứ lạ nhưng mà nó nó có một độ phòng ngừa thế chứ nó không có sợ hãi à, rồi rồi có cái dây đeo ở cổ đang khó chịu à, phá dây này à. ha ha ha ha bắt đầu phá xích à. cái dây này nó vướng cái dây này sẽ phá này đó kệ cho nó phá để nhìn cái cái cái cái cái ờ, khung người của nó nào đó không cần phải cố phá cái ờ, xích làm gì cả vì chưa xích bao giờ đây là lần đầu tiên dùng xích với chúng nó dùng dây xích với chúng nó rồi nó sẽ phá xích ế ế gọng cắn một tí rồi thôi không cần phải phá phá gì đèo tí nó nằm ở đây nằm ra đây bẩn nằm vào đây quả này nó sạch nha ừ đây đó ngồi dốc rồi quay nhìn vào đây để nhìn mặt nào ừ, ừ. Đấy, cuốn người vô địch luôn yêu chủ và nhớ rất là dai cho con với bọn này nếu mà khi mà mình chăm nó từ bé này nha 3 năm sau gặp lại nó vẫn nhớ 3 năm sau gặp lại mình đảm bảo chúng nó đều vẫn nhớ hết à, nhìn xem nào nhìn vào đây này nhìn con nào đẹp dai con nào đẹp dai trong tivi này này wow quá đẹp dai luôn đó nhìn cái ờ, màu sắc nhìn cái màu sắc của con chó đấy ừ. Ờ, đàn này thì cái người ngợm với khung giọng cái mặt là ok rất là ok nó là cái đàn ở ờ, cái mức con chó tốt nhất của trại nhà mình tính cách tuyệt vời sức khỏe tốt ừ. lấy giống ờ, được ngoài Ờ, để thử kiểm tra cái ờ, check thử xem cái, cái một lần xem là cái cái gen uh, di chuyển nó như thế nào thì nó giống y như là con chó ở trong trại phôi giống ở trong trại thôi là ở cái uh, gen của con chó Đức nó rất là trội là gen của con siro chó nó giống đằng ngoại cho con nó giống đằng ngoại chứ ờ, con bố của cái đàn này là cái màu mảng của nó rất là đen màu mảng của con bố đàn này là màu mảng của nó rất là đen nó gần như nó không có mảng màu vàng nữa đó nhưng mọi người nhìn cái màu mảng của con sóc con là nhìn nó nét căng đó. vàng sẫm luôn cháy khét ừ. mặt mũi thì nhìn thì đúng là ở trong dòng họ rồi đúng trong dòng họ Pila Siro Melsi ngồi chơi một tí nữa rồi tí anh ấy đến đón để đi ờ, rồi rồi rồi bay vào ờ, với chủ nhá bay vào trong miền Nam với chủ màu mảng tốt ừ. khung gọng tuyệt vời luôn lớn lên thì uh, mọi người ai mà theo dõi kênh ấy thì mới nhìn uh, có cái video của con nano ấy mới có video của con đực nano và của cái đàn uh, mình giữ lại eh, nano nó coi như là à, anh chị em ruột với lại siro mẹ của bọn này đi à, nó là đàn trước đàn sau thôi thì ờ, cái con chó đực những cái con chó đực của cái đàn này ấy, eh, lớn lên nó sẽ theo kiểu nó giống theo kiểu con nano giống theo kiểu mặt của con nano mình thì mình thấy cái kiểu mặt đấy mình rất là ức nó pha nét giữa dòng máu ờ, của bên nhà Bruno với lại dòng máu Kumusi nó ra cái kiểu mặt ờ, phải nói là mình với mình nó là kiểu mặt tuyệt vời đấy quay thanh niên tí bây giờ thanh niên đã bắt đầu không phản đối dây nữa rồi đấy quay thanh niên một tí tí thanh niên mà nhớ ra là thanh niên lại sẽ lại phá dây đó. có cái xe ô tô đi qua kìa thái độ như không Đấy. cho con này là nó lạ ấy, thì nó nó có thể giật mình chứ còn một tí nó quen là nó không có giật mình nữa. nó biết rồi Đó. khung gọng chân cẳng chân trước chân sau Đó. vừa nói khỏi mồm xong ấy. lại bắt đầu nhớ ra dây xích lại bắt đầu phá Oh. <laughs> hô hô hô hô Đấy, làm thế cho nó giật mình để quay cái mặt của nó tí Sời tuyệt phẩm luôn à, tuyệt phẩm luôn đàn này thì mấy con đực mặt của nó giống nhau đều là tuyệt phẩm luôn ừ. quá đẹp nhỉ yeah. đó với mình thì mình thấy là quá đẹp rồi còn uh, mọi người thì mọi người tự đánh giá mỗi người nó có một cái uh, sở thích cái gu thẩm mỹ nó khác nhau tuyệt vời đấy ừ. Ừ lớn lên là cũng sẽ không kém ờ, cái ờ, chất lượng của cái đàn ờ, nano hay là cái đàn siro đâu đàn này thì nó có một cái là khung nó sẽ to cho con là khung nó sẽ to vì với ở cái ngày tuổi như này mà cho con chó nó rất là to cân rồi với cái với với với với cái chăm sóc là ờ, chăm sóc như tất cả các đàn khác của mình nhá đàn này mình cho ăn 100% hạt mà con chó bây giờ là 70 ờ, coi như 75 ngày là con đực nó 8 cân rồi 8 cân hơn 8 cân một chút coi như là 8 cân 75 ngày ờ, nó đẻ coi như đẻ hôm mùng 1 hôm nay là ngày 10 hôm nay là 14 đó coi như là 75 ngày lên xe đêm nay là ở thành phố Hồ Chí Minh rồi lần sau mà đi đoán đấy là em cầm cái lồng thấp thôi ờ à, đi luôn đi luôn đi cho nó về đi cho nó yên tâm có nước đón cún nó mang cái lồng to quá